Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài các thứ gia vị đồng thời cũng là dược thảo như ớt, tỏi, gừng và nghệ, còn có hạt tiêu nữa và đặc biệt là hạt tiêu dài Ấn Độ có tên gọi là Pipali. Ở Việt Nam chúng ta có trồng loại tiêu dài Ấn Độ này và được gọi bằng cả hai tên tiêu dài hay tiêu lốt. Theo các nghiên cứu của y khoa truyền thống Ấn Độ, hạt tiêu dài Pipali – là một trong những thảo dược mạnh mẽ nhất được đưa vào các công thức thảo dược để tăng cường tuổi thọ. Được coi là chủ chốt cho quá trình thanh lọc cơ thể vì nó làm sạch chất cholesterol, vận chuyển chất dinh dưỡng và giúp loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể. Hạt tiêu Pipali cũng giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thụ và trao đổi chất của thực phẩm, giúp làm dịu các dây thần kinh để ngủ ngon giấc vào ban đêm. Nó cũng được sử dụng trong việc điều trị bệnh lị mãn tính và sán lại. Việc ăn hạt tiêu dài thường xuyên giúp thuyên giảm ho và viêm họng, viêm cuống phổi và bệnh suyễn. Tiêu Pipali cũng chữa nấc cụt và cải thiện tình trạng mất ngủ ban đêm. Nó được sử dụng để điều trị bệnh sốt bất thường,